Alo. Ừ, xin được kính chào tất cả quý vị uh, cùng tất cả mọi người quay trở lại với kênh cầu miền Nam của mình. Và hiện tại bây giờ là 17 giờ kém 5 phút của ngày thứ ba ngày mùng 7 tháng 2 năm 2023. Trước mặt quý vị, anh chị, đây chính là bản kết quả mở thưởng của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ? Thì à, sổ số miền Nam ngày thứ ba gồm có ba đài đó là Bến Tre, phụ Tò và Bạc Liêu. Đầu tiên đến với à, kênh của mình thì à, À, mình xin được là chào và chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho chúng ta luôn luôn thành công, gặt thái được nhiều thành công cũng như gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống đúng không ạ? Thì à, kênh chia sẻ sổ số, số miền Nam của mình à, chia sẻ thì là hoàn toàn là miễn phí hàng ngày. Cho nên à, các bạn đi qua thì nhớ để lại cho mình một nút like yêu thương cũng như ấn được cái kênh để ủng hộ mình. Và quan trọng hơn đó là chốt ra con số cũng như đưa ra những cái đường cầu hay giúp cho tất cả chúng ta để chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ? Video của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi thì các bạn à, nhớ rằng xem video của mình thì các bạn không nên tua nhé vì à, mình có phần giới thiệu và phần điểm qua kết quả và tiếp theo mình sẽ đến phần hướng dẫn à, soi cầu ở sổ số miền Nam cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo đúng không ạ mình à, xin nhắc lại đó là kênh của mình chia sẻ là hoàn toàn miễn phí à, không có thu bất kỳ phí nào của các bạn cả mình làm vì mục đích đam mê à, xây dựng kênh cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo và mình chia sẻ hoàn toàn là miễn phí à, mình sẽ giới thiệu đầu tiên là mình điểm qua kết quả đối chiếu với kênh của mình chốt cho tất cả các bạn sau đó mình sẽ chia sẻ những cái đường cầu à, rất là tuyệt vời cho tất cả mọi người độ dài ăn khá là nhiều đấy và các bạn có nhu cầu à, soi hoặc là chỉ cầu hoặc là các bạn có hỏi mình chỉ những cái đường cầu nào ví dụ như các bạn ngày mai các bạn có đồng nai bến tre thì các bạn à, hoặc là đài nào đấy thì các bạn cái việc hỏi mình hoặc là bạn hỏi đài bến tre cũng tàu bạc liêu thì mình sẽ sẵn sàng mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn để các bạn à, à, hiểu rõ hơn cũng như biết những cái đường cầu à, dựa vào đâu để chúng ta à, bắt con số ngày tiếp theo các bạn nhé rồi thì đầu tiên ở đài Bến Tre thì chúng ta có đầu là con số 92 và đuôi là con số 67 tổng 4 và là càng 7 đúng không ạ? Xin lỗi các bạn tổng 3 tổng 3 và là hàng 7 tiếp theo tới là thượng tàu chúng ta có đầu là con số 71 và đuôi là con số 44 tổng 8 và là càng 3 rồi ở đà bạc liêu chúng ta có đầu là con số 58 và đuôi là con số 38 tổng 2 và là càng 2 rồi điểm qua các đầu lô thì à, từ đầu 0 cho đến đầu 9 đối với đài đối với đài biến trên đúng đầu 0 cho đến đầu 9 thì đầu số 4 là bị câm và tới Vũng Tàu thì chúng ta có đầu số 9 là bị câm đúng không ạ và tới đài Bạc Liêu Bạc Liêu thì chúng ta có đầu số 9 tiếp tục bị câm rồi chúng ta cùng đến phần điểm qua kết quả à, của ngày hôm nay cũng như à, dự đoán của kênh của mình đó cho tất cả mọi người tham khảo đúng không ạ cái kênh của mình chia sẻ hoàn toàn miễn phí rồi thì anh em mẹ các bạn bè đi qua mất chút thời gian để lại cho mình một nút like cũng như ấn cái kênh ủng hộ mình các bạn nhé à, mình sẽ phát hành một cái kênh của mình thì mình sẽ phát hành trên hai cái video trên hai kênh à, cùng một là kênh của mình chính chủ các bạn nhé các bạn yêu mến thì để lại cho mình một nút like cũng như ấn được cái kênh của mình để tạo thêm động lực tốt nhất mình đưa ra những cái cầu hay những cái số đẹp giúp cho tất cả chúng ta để chúng ta tham khảo hàng ngày đó và điểm qua kết quả công khai thì à, đầu tiên mình có bắt ở đảo Bến Tre đó là lô Ủa, công khai Bến Tre ba lô 5505 thì nhìn trên bảng kết quả của chúng ta 55 thì à, rất tiếc nó về 54 các bạn 05 thì à, về 0307 cũng khá là tiếc ở Bến Tre như vậy Bến Tre chúng ta không gả gái thành công rồi tiếp theo ở Vũng Tàu thì mình có báo cho tất cả mọi người con lô 5445 đúng không ạ Vũng Tàu 54 và 45 đây trên này của tàu chúng ta đã gặt thái là thành công con à, 54 đúng không ạ chiến thắng con 54 và đảo Vũng Tàu ok đúng không ạ Đấy. Xin à, chúc mừng tất cả mọi người. À, chúng ta sẽ à, theo cầu được cầu của mình ở đài Vũng Tàu chúng ta đã chiến thắng được con số 54. Còn đối với đài bạc liêu thì mình sẽ chốt cho các bạn đó là con 0660 đúng không ạ 0660 rất tiếc về 61 các bạn ạ khá là tiếc rồi bao lô cho đầu đuôi cho ba đài còn có 020 232 595 030 232 595 thì rất tiếc các bạn ạ 95 à, thì nó về trên à, 2 cũng khá là tiếp như vậy thì điểm qua kết quả ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục thái được con lô ở đài vũng tàu thì à, xin chúc mừng tất cả mọi người chúng ta theo ở đài vũng tàu thì chúng ta gặt thái thành công con số 54 các bạn nhé rồi thì mình sẽ đến phần uh, chia sẻ cầu cũng như chốt số công khai cho tất cả các bạn ngày mai các bạn ạ ngày mai của chúng ta thì là ngày thứ tư ngày mùng 8 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ gồm có đài Đồng Nai Cần Thơ và Sóc Trăng đúng không ạ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cây à, đường cầu lô à, mình rất nhiều được cái đường cầu các bạn cho nên là à, ngày mai mình sẽ chỉ cho các bạn một cái đường cầu ở Đồng Nai các bạn nhé còn là nếu các bạn nào có nhu cầu chỉ cho à, đài cầu của đài Cần Thơ hoặc đài Sóc Trăng ngày mai thì các bạn cứ việc à, ghim vào phần bình luận của kênh mình hoặc là các bạn à, nhắn tin vào phần bình luận à, nhờ mình chỉ cái đường cầu nào thì mình sẽ chỉ được các bạn đường cầu đấy các bạn nhé còn đối với trên kênh thì à, thời gian không có cho nên mình chỉ chỉ cho các bạn một cái đường cầu của đài đồng nai thôi à, còn các đài khác thì các bạn có yêu cầu thì các bạn inbox vào phần bình luận mình sẽ chỉ cho các bạn các bạn nhé cầu này ăn cũng khá là dài ngày rồi các bạn ăn được à, à, bốn năm vuông gì đấy cũng khá là dài rồi thì mình sẽ bắt cho tất cả các bạn từ ngày à, mùng 3 tháng 1 các bạn nhé mùng 3 tháng 1 thì à, các bạn cũng đã biết rồi một tuần thì nó à, ngày thứ tư thì là có đài đồng nai đúng không ạ ngày đồng nai đó số số ngày thứ tư mình sẽ à, chỉ cho các bạn các bạn chờ chờ mình một lát nhé để mình cho các bạn dài cái đường cầu này thì à, nó biên độ của nó dài 4 ngày rồi cũng khá là dài các bạn Phần cầu này thì à, à ngày 1 tháng 4 năm 2023 mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Đây. Bắt đầu từ ngày thứ tư ngày 4 tháng 1 các bạn nhé. Thì ở cái đường cầu này thì thì mình sẽ bắt cho các bạn con à, chỉ cho các bạn con lo đây mình sẽ bắt uh, từ ngày uh, từ ngày tháng 1 năm 2023 mình sẽ chỉ cầu cho các bạn các bạn à, chú ý các bạn nhé thì mình à, sẽ chỉ nhanh các bạn đấy chúng ta có ở G4 đúng không các bạn chú ý nhé ở G4 nhé thì à, G1 G2 G3 G4 G5 giải giải ý là giải giải năm đấy các bạn đấy các bạn và giải 6 đúng không thì chúng ta có con số 9 đấy được chưa và G4 ờ, 3 đây thì chúng ta có con số 8 đấy bạn để ý nhé thì à, chúng ta sẽ có đường cầu chỉ cho chúng ta đó là con số à, 98 các bạn nhé 98 các bạn, 98 chơi cho tuần tiếp theo đó. Lô 98, lô tô 98. Thì các bạn cũng đã biết rồi, lên ngày tiếp theo thì chúng ta có ăn lợn đúng không ạ? Ăn còn 98 đúng không ạ? Như vậy thì à, theo theo cái cầu chỉ thì tiếp tục chúng ta sẽ bắt cho ngày tiếp theo Hình tiếp theo đúng Chúng ta sẽ bắt con đó là con số 5. Đúng không Và con số 0. Ở giải 4 các bạn nhé. Nên nhớ là gọi giải tư này các bạn nhé. Đó. Thì chúng ta sẽ có con 50. Chúng ta sẽ có con à, lô 50 chơi cho tuần tiếp theo đúng không 50 thì các bạn gọi là messenger Đây ngày tiếp theo thì chúng ta có ăn con lô uh, 50 nếu các bạn có lót thì lót 05 các bạn ạ ngày hôm nay thì chúng ta lại ăn lời dài. đầu cũng là không 05 các bạn Đây, cầu lô này thì là là cầu đầu các bạn nhé đầu các bạn có lót thì các bạn lót luôn đầu này là chia sẻ là cầu đầu các bạn chia sẻ cho các bạn thì à, à, các bạn hoàn toàn miễn phí thì các bạn xem này nhớ like cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé để mình có động lực à, tốt nhất à, đưa ra những lời cầu những, những cái dự đoán cho tất cả chúng ta để chúng ta tham khảo hàng ngày đó và tiếp theo tiếp theo chúng ta sẽ có con số 0 đúng không ạ và con số 7 đúng không ạ hai cái đường cầu này ở giải tư này thì à, chúng ta ghép lại sẽ có con 07 07 chơi trong ngày tiếp theo thì à, lên đến ngày à, tiếp theo cầu này là cầu giải ăn đầu đầu nuôi các bạn nhé ăn đầu các bạn nhé đấy 07 nổ đúng không cầu này chạy cũng khá là dài mình thấy nó cũng khá là ok các bạn ạ như vậy thì à, theo cái đường cầu này thì theo cái đường cầu này thì chúng ta sẽ có ngày mai chúng ta sẽ có con con số đó con một và con ba đó chúng ta sẽ có lô 13 ngày mai chúng ta sẽ có con lô 13 chơi cho ngày mai ở đài Đồng Nai đúng không ạ? Ngày mai chúng ta sẽ có lô 13 chơi cho đài Đồng Nai. Thì uh, kênh của mình thì ngày nào mình cũng có uh, phần điểm qua kết quả cũng như chia sẻ những cái đường cầu cũng như uh, phân tích những con số cho tất cả mọi người đúng không ạ? Để chúng ta tham khảo. Thì uh, các bạn yêu mến kênh thì nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi video mình chia sẻ hàng ngày cũng như uh, nắm bắt được những cái đường cầu, những cái dự đoán cũng như phần chia sẻ của mình cho tất cả mọi người đúng không ạ? Để chúng ta uh, biết được à, cái đường cầu để chúng ta bắt đúng không ạ thì ngày mai chúng ta sẽ có số 13 ở đài Đồng Nai các bạn nhé đối với đài Đồng Nai mình sẽ có báo lô 13 13 13 và các bạn có lót thì lót uh, lót 31 các bạn nhé đấy rồi thì uh, thời gian không có cho nên là tất cả các bài thì đều có các cầu mình sẽ có đường cầu để mình chỉ cho tất cả mọi người các bạn nào có muốn yêu cầu ờ, yêu cầu mình chia sẻ thì các bạn vào phần ờ, kênh của mình bình luận mình sẽ à, chia sẻ cho tất cả mọi người cũng như chốt cho tất cả các bạn những con số mình sàng lọc kỹ càng các bạn nhé và Cần Thơ mình sẽ có con à, 87 và 78 rồi tới Sóc Trăng thì mình sẽ có con đó là 0770 rồi đầu đuôi sau ba đài thì gồm có con tất nhiên là sẽ có con 13 đúng không ạ theo đường cầu mình chỉ rồi đúng không ạ à, 31 66 24 42 và sẽ thêm cho một con đó là con 81 rồi trên đây là những con số uh, chơi trong ngày mai ngày thứ tư ngày mùng 8 tháng 2 năm 2023 đó thì uh, kênh của mình chia sẻ hoàn toàn là miễn phí thì anh chị em có gì chú bác đi qua thì nhớ bớt chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để mỗi kênh à, sẽ là nguồn cảm hứng niềm động lực để mình lên video chốt số hàng ngày à, cho tất cả mọi người miễn phí à, các bạn tham khảo ngày đó ạ ở cuối video thì à, xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn luôn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và chúng ta sẽ à, chiến thắng mỗi ngày các bạn nhé xin kính chào hẹn gặp lại